Xin chào tất cả các bạn, hôm nay công nghệ tiến mạnh.com xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ đài bàn Với sản phẩm này thì các bạn có thể xem trực tiếp trên chiếc smartphone của mình cũng như là các bạn có thể xem từ xa qua mạng 3G, 4G hoặc mạng wi-fi để các bạn có thể giám sát được con cái của mình cũng như là nhân viên hoặc các bạn có thể giám sát được an ninh tại nhà mình Trước khi giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng thì các bạn nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để mỗi khi chúng tôi ra một sản phẩm mới thì các bạn có thể cập nhật được về nhé đây chính là chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn này nhìn rất là sang trọng nha các bạn nhé tiếp theo kèm của nó một củ sạc này một dây cắp sạc này một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này một đĩa si hướng dẫn sử dụng này còn đây là mắt cam của nó đây đây là 6 đèn hồng ngoại này. các bạn có thể quay ban đêm này có một khe cắm sạc này một nút reset này một nút on off này các bạn gạt lên là bật này gạt xuống là tắt này một khe cắm thẻ nhớ này với dung lượng của nó lên đến 32 GB nhé các bạn nhé một mã QR này muốn sử dụng nó thì các bạn cần cho tôi một chiếc điện thoại smartphone nhé với hệ điều hành Android thì các bạn vào cửa hàng CH Play nhé với hệ điều hành iOS như tôi đây thì các bạn vào cửa hàng App Store này các bạn tải cho tôi cái ứng dụng là iMinicam nhé đây chính là cái ứng dụng iMinicam này sau đó các bạn cài đặt về máy này tôi đã tải sẵn về máy nhé. sau đó các bạn bật lên này các bạn bật lên này rồi sẽ hiện lên đèn xanh nhá là lúc này nó đã bật nhé sau đó các bạn vào phần cài đặt wi-fi nhé cái mã wi-fi của nó nhé rất chi là dài nhé các bạn nhé nó không có bảo mật này đây chính là cái mã wi-fi của nó đây sau đó các bạn kết nối vào này các bạn đợi khoảng 5 đến 7 giây nhé để là hai thiết bị nó kết nối với nhau nhé khi nó đã kết nối được thì nó sẽ hiện lên cái vạch wifi của nó này sau đó các bạn vào cái phần cam vừa tải về nhé nó sẽ hiện lên một cái cam đang online thì các bạn vào này skip để bỏ qua này như vậy là tôi đã kết nối được hai thiết bị với nhau nhé với độ phân giải của nó lên đến 1080p Full HD các bạn nhé rất chi là sắc nét nha các bạn nhé <clears throat> thế với góc trái màn hình đây là cái biểu tượng ờ, trình độ sáng này các bạn có tùy theo các bạn chỉnh này các bạn có thể quay ban đêm này quay ban đêm thì nó có màu mờ xám nhé còn dưới góc góc ờ, màn hình đây thì các bạn có thể đảo chiều nhé đây là biểu tượng đảo chiều này còn đây là loa này mic này các bạn muốn chụp ảnh thì đó là cái biểu tượng chụp ảnh này snapshot này quay video này đây tôi sẽ chụp một, một bức hình cho các bạn xem này tôi sẽ quay video cho các bạn xem nhé alo alo alo nó có thể thu âm được khoảng 10 mét đến 15 mét nhé các bạn nhé ờ, ờ, ờ, âm thanh rất là trong nhé các bạn muốn xem ảnh vừa chụp thì các bạn vào cái phần Snapchat này đây ảnh tôi vừa chụp này bạn muốn xem lại video các bạn vào phần recording này video tôi vừa quay đây lúc 3 giờ 13 phút đây Đấy, có ngày giờ nhé bạn nhé hôm nay ngày 13 này tháng 8 này năm 2019 này lúc 3 giờ 13 phút 15 giây này còn khi các bạn muốn xem từ xa thì các bạn vào cái phần cài đặt này nhé sau đó các bạn vào phần device setting này các bạn vào wifi config này các bạn ờ, kết nối với wifi này đây wifi tôi đang ở đây nhá 8 3 7 7 thứ ba các bạn ok này ok này sau đó các bạn ờ, trở lại nhé các bạn đợi để cho hai thiết bị kết nối với nhau nhé nó đang quát loát đinh nhá khi nào nó hiện lên một cái con cam đang online thì là lúc đấy các bạn có thể xem được từ xa nhé các bạn không muốn xem qua mạng wi-fi thì các bạn có thể tắt wi-fi thì các bạn vào 3G hoặc 4G các bạn có thể xem được nhé nó đang di quét này Đấy. bạn phải đợi khoảng tầm một phút nhé đấy nó đã hiện lên một cam đang con này, này thì là như vậy là đã kết nối được từ xa nhé đây cái wifi của nhà tôi này đấy công ty nghe nhìn nhé như vậy là tôi có thể xem được từ xa nhé tôi mà muốn xem từ xa nữa thì tôi xem qua mạng 3G 4G cũng được nhé bây giờ tôi chỉ cần tắt đi là tôi sẽ bật 3G 4G là tôi sẽ có thể xem được rồi như vậy là tôi đã kết nối được xem từ xa nhé vừa rồi tôi đã giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng cửa hàng nhà chúng tôi vẫn còn rất nhiều các loại camera ngụy trang thiết bị định vị máy nghe nén bạn nào có nhu cầu liên hệ đến hotline 0983 7743 hoặc 0963 773 66 để được tư vấn trực tiếp hoặc truy cập website công nghệ tiến mạnh.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem video.